vì vậy bạn vẫn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách chơi với đồng đô la thay vì các loại tiền tệ khác hoặc nếu bạn không muốn dồn tất tay nhiều người không muốn dồn tất tay vào vàng thì bạn có thể sau khi chữ vàng bạn hãy đặt bất kỳ thứ gì còn lại vào đô la hoặc tài sản bằng đô la vì dù sao đi nữa đồng đô la vẫn mạnh hơn các loại tiền tệ khác à, ok bạn hãy comment thanh Đức Hoàng chia sẻ video và chưa có hết còn nữa nha thị trường này sẽ đi xuống đây sẽ là cái cuộc sụp đổ lớn nhất trong lịch sử thế giới vì lương hưu nó là một cái vấn đề cực kỳ lớn rồi từ năm 1999 tôi đã nói vào năm 2016 thị trường sẽ sụp đổ nhưng mà điều đó không xảy ra vì có nhiều lý do khi nó không sụp đổ và cái lý do mà tôi đã không thấy trước đó là cái việc nới lỏng định lượng tôi không nghĩ họ sẽ in nhiều tiền tới cỡ đó và tới bây giờ tôi vẫn không thể tin được cái điều đó tôi không thể tin được lãi suất của vàng là dưới không nên đó là cái lý do tại sao nó không sụp đổ phần một hãy đầu tư vào những đồng tiền của Chúa tiền thật đó chính là vàng hay là bạc của chúng ta đó là những cái đồng tiền của Chúa tôi tin Chúa đã tạo ra những đồng tiền đó không như Bitcoin không như đô la hoặc là đồng yên và những cái đồng tiền khác đó là cái lý do quyển sách ai cướp đi tiền lương hưu của tôi xuất bản tại sao cái điều này nó ảnh hưởng đến chúng ta nó như một cái lời tiên tri vậy vì cái tiền lương hưu á nó sẽ sụp đổ và khi tôi bạn biết khi tôi trở về từ Việt Nam lúc đó tôi đã 25 tuổi rồi và người cha nghèo của tôi á lúc này thì ông gọi là thất nghiệp không có việc làm không có lương và cũng chẳng có lương hưu luôn và bạn nhớ nhé ông là một tiến sĩ PhD ấy. và đó là cái lý do tại sao mà tôi thành lập Brick Dad Company vài năm sau bởi vì tôi biết á, tôi đang làm gì để tôi có thể làm giàu mà không cần phải có việc làm không cần có nhiều tiền lương và đó là lý do tại sao Rich Dad Company được thành lập nếu như bạn có một sự tạo giáo dục tài chính đúng đắn thì cái sự sụp đổ này nó sẽ điều tốt nhất xảy ra với bạn để bạn có thể làm giàu nhưng mà nếu mà bạn có suy nghĩ như người cha nghèo bằng tiến sĩ của tôi và tôi hay đùa PhD là nghèo bất lực và tuyệt vọng có thể bạn sẽ giống như ông ấy bởi vì bạn sẽ nghĩ rằng chẳng có gì an toàn hết tất cả mọi thứ nó toàn là lừa đảo và chúng ta phải làm việc chăm chỉ phải tiết kiệm tiền nhưng mà thật ra vẫn có những người kiếm được rất nhiều tiền ở ngoài kia và họ vẫn có những cách khác ngay bây giờ cái lý do mà tại sao tôi nói đây là cái tài sản lớn nhất chính là bộ não của bạn hãy đầu tư vào những thứ mà bạn hiểu được những thứ nó sẽ giúp bạn quản lý cái tài sản của mình trở lại 25 năm trước nữa đi ha thì uh, tôi tốt nghiệp ra trường lúc mà tôi 25 tuổi lúc đó bạn bè tôi đều muốn có gọi là một công việc lương cao khi mà tôi tốt nghiệp khỏi Marine Corps á, nhiều bạn cùng lớp của tôi là đăng ký làm cho United Airlines để họ kiếm được nhiều tiền lương hơn rất nhiều tiền nó khoảng 4 500 nghìn đô mỗi năm và tôi không đi theo con đường đấy thay vào đó tôi đi làm cho Xerox để tôi học cách bán hàng vì nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân đầu tiên bạn phải bán hàng tốt trước nhưng hầu hết mọi người sẽ nói tôi không muốn bán hàng và tôi không học theo cách đó và tôi phải học nói chuyện trước đám đông này tôi học viết sách này rồi đó tôi còn học nhiều thứ khác và những thứ này nó làm cho tôi ngày càng giàu hơn và nếu tất cả những gì bạn đang nghe bây giờ thì đây hãy nhớ đây là cái tài sản lớn nhất của bạn vì à, khi mà các bạn cùng lớp của bạn họ đang sụp đổ và hoảng loạn thì bạn đã đi theo một hướng khác và hầu hết những bạn cùng lớp của tôi họ cũng sụp đổ hết rồi những người bạn của tôi đội trưởng Unity Deadline thì lương hưu của họ đã biến mất rồi điều hưu của họ đã biến mất đừng đầu tư vào những thứ mà người khác kiểm soát nó chứ không phải là bạn cái điều lớn nhất ở đây là gì điều lớn nhất ở đây tôi luôn nói với những người trẻ tuổi là hãy đầu tư vào đây thì nó là tất cả những gì tôi làm đầu tư vào trí tuệ của mình càng sớm càng tốt những gì tôi làm từ năm 1997 rồi và tôi tin vào việc dạy mọi người cách câu cá thì tốt hơn là con cá nhưng mà hệ thống giáo dục thì dạy cách đưa cá cho mọi người và bạn biết quy tắc 80-20 chứ 80 phần trăm kết quả được quyết định bởi 20 phần trăm những việc giá trị hữu ích bạn làm đó là cái bình thường đúng không nhưng mà 80 phần trăm mọi người cần học cách câu cá và 20 phần trăm còn lại thì cung cấp cá đó là cái sự thật của cuộc sống